Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường à, vàng chứng khoán tiền tệ forex dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm tuần đầu tiên của tháng 3. Như quý biết, tuần qua một tuần giao dịch rất thành công của chúng ta. Cậu vàng à, phục hồi lên đúng vùng giá như chúng ta dự kiến 1815. Chúng ta dự kiến bán chiến lược ngày hôm thứ hai thì chúng ta bán ở vùng giá 1907 1915. Đấy, còn chiến lược tuần của chúng ta thì 1820 cộng trừ 5. Đấy, và dừng lỗ 10 giá thì thực tế cậu vàng lên đúng vùng giá của chúng ta dự kiến test đúng cái chen giá đường màu tím mà tôi kẻ trước đó và quay đầu đi xuống mục tiêu của chúng ta là giá vàng tìm về nghìn bảy thì giá vàng tìm gần về nghìn bảy giá vàng giảm 100 giá từ 1815 xuống đến 1715 nói chung là tuần qua một tuần giao dịch thành công chúng ta bắt hoàn toàn đúng chen sóng à, mặt khác thì là xu xuống của cậu vàng thì chúng ta biết rồi đang xuống rõ nhưng ngược lại các bạn lưu ý nhé cái gì mà gió quá thì lại là lúc sắp đảo chiều đấy hiện nay cậu vàng đang đóng cửa ở vùng giá là 18 1733 theo cá nhân tôi thì vùng giá cậu vàng dưới 1007 lại không phải vùng bán xuống đâu nhá đấy lại là vùng ưu tiên mua lên đấy Tuy nhiên tuần tới thì chúng ta vẫn ưu tiên khi cậu vàng phục hồi lên để chúng ta bán xuống. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật của cậu vàng và các cặp tiền tệ chứng khoán dầu thì tôi sẽ điểm qua tin tức trong tuần tới và những thông tin nào cơ bản ảnh hưởng đến ờ, các bạn cũng như ờ, thị trường tài chính. Tuần tới thì như thường lệ chúng ta sẽ có tâm điểm chính là cuối tuần bảng lương phi nông nghiệp. À, vào ngày thứ hai, thứ hai thì chúng ta không có thông tin nào quá quan trọng. À đây, có đấy, có đấy. Tôi xin lỗi. Thứ hai chúng ta có thông tin là PMI của Mỹ, IFN chỉ số sản xuất chỉ số sản xuất dự kiến không thay đổi chúng ta chờ thực tế xem thế nào nhé à, trước đó và lúc 9 giờ tối thì chúng ta có hai thành viên FOMC phát biểu William và Bradma. à, bên cạnh đó ngày thứ ba thứ ba chúng ta lại tiếp tục có thành viên FOMC phát biểu tức là tuần tới khá nhiều thành viên FOMC phát biểu tại các diễn đàn và hội nghị kinh tế điều này nó sẽ nó nó, sẽ thể hiện cái quy nhưng có thể có những cái quan điểm mà nó khác nhau chứ không hẳn là đồng nhất đâu nên nó sẽ gây ra sự xáo trộn biến động của thị trường tài chính thứ ba thì tin kinh tế chúng ta không có thông tin gì quan trọng quá lớn cả ngày thứ tư như thường lệ chúng ta sẽ có thông tin là ADP Nam Farm này Đấy, dự trữ dầu thô này Đấy, cũng là PMI EFN này thành viên FOMC phát biểu này nói chung là ngày thứ tư là ngày cũng nhiều tin ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn thợ cấp thân nghiệp chủ tịch Fed phát biểu đấy và ngày thứ sáu thì là bảng lương phi nông nghiệp có thể nói là tuần tới nhé là cả tuần chúng ta đều có tin và ngày nào chúng ta cũng có thông tin quan trọng ờ, của Mỹ đấy. nên nhiều khả năng tuần tới sẽ một tuần biến động khá là mạnh của thị trường tài chính đó là về thông tin kinh tế xét về thông tin uh, dịch bệnh thì chúng ta biết là Mỹ đã phê chuẩn vaccine một liều duy nhất uh, được phát triển bởi Johnson Johnson như vậy là trước kia thì vaccine của chúng ta phải tiêm 3 liều Đấy, với việc phát triển thông tin của hàng Johnson này thì chỉ, chỉ chúng ta chỉ cần tiêm một liều một liều duy nhất với một liều duy nhất như thế này thì thì thì cái việc tiêm vaccine nó sẽ đại trà nhanh hơn và nhiều khả năng dịch bệnh sẽ nhanh được khống chế hơn thì miễn dịch cộng đồng sẽ được tạo ra và khi đó nền kinh tế có thể trở lại trạng thái bình thường như vậy nó sẽ gây ra áp lực lên thị trường tài chính tức là nếu nền kinh tế mà trở lại bình thường nhanh hơn thì Fed hoàn toàn có thể thu lại gói kích cầu sớm hơn và chính sách tiền tệ lỏng lẻo có thể được thu hẹp nhanh hơn cũng như khi áp lực lạm phát tăng lên thì uh, Fed hoàn toàn có thể nâng lãi suất còn áp lực lạm phát thì các bạn biết rồi đến từ việc giá hàng hóa tăng và lãi suất uh, kỳ vọng lãi suất 10 năm lãi suất 30 năm tăng đấy đây chúng ta trở lại này lãi suất 10 năm tuần vừa qua đã chạm lên đỉnh 1.6 trước khi đóng cửa 1.4 tức là lãi suất cũng tăng rất là mạnh đấy chúng ta biết là lãi tăng rất là mạnh lãi suất bond trở lại thời kỳ gần như trước khủng hoảng đấy trước khủng hoảng covid đấy đây trước khủng hoảng covid này lãi suất ở tầm 1.5 cho đến 1.9 đấy lãi suất đang dần trở lại bình thường thì hoàn toàn có thể gây sức ép lên thị trường tài chính còn dịch bệnh thì chúng ta biết rồi dịch bệnh vẫn tiếp tục tiến hiệu tiến triển theo chiều hướng là mạnh tuy nhiên nó đang dần được khống chế tức là số người nhiễm bệnh và số ca tử vong nó cũng đang có xu hướng bắt đầu có xu hướng giảm dần đi trên toàn thế giới khi mà vaccine được triển khai nhanh mạnh rộng thì hoàn toàn dịch bệnh sẽ được khống chế tốt hơn đó là về thông tin kinh tế ảnh hưởng đến thị trường à, quan điểm của tôi thì thông tin kinh tế nó ảnh hưởng về dài hạn thôi còn ngắn hạn thì chúng ta giao dịch chết đinh ngày và chết đinh tuần do vậy nó vẫn chủ yếu phụ thuộc kỹ thuật chúng ta nhìn thông tin kinh tế để chúng ta biết cái chiều chính của thị trường và từ đó thì chúng ta không uh, tránh bị đi ngược thị trường thôi chiều chính của thị trường vàng thì chúng ta biết rồi vẫn đang đao chen tuy nhiên hoàn toàn khu vực đảo chiều có thể diễn ra ở vùng giá dưới nhìn bảy thì dưới nhìn bảy các bạn hạn chế bán tối đa cho tôi nhé tuyệt đối không bán chỉ ưu tiên canh mua thôi có tín hiệu đảo chiều thì canh mua thôi Bây giờ tôi sẽ đi phân tích chi tiết về diễn biến của cậu vàng. Tức là cậu vàng thì đây, chúng ta nhìn thấy đấy. Đó. Mây thì vẫn tiếp tục là mây giảm và đang giật cấp đi xuống. Điều này đồng nghĩa với việc là giá cậu vàng sẽ tiếp tục xuống chính là đi xuống. Khi nào mây dập cấp và kéo ngang, span B kéo ngang thì lúc đó nó mới có thể hút giá và cậu vàng mới có thể bị dừng dừng giảm và có xu hướng là bị hút phục hồi lên còn không thì hoàn toàn là xu đi xuống với xuống hướng cậu vàng hoàn toàn đi xuống thì chúng ta ưu tiên là trên bán xuống nha khởi ông ưu tiên dưới mua lên còn từ dưới nhìn bảy thì chúng ta không bán nữa luôn chúng ta chỉ canh lúc nào có tín hiệu đảo chiều ngắn nhất là trên H4 à H1 còn nếu không thì nên có tín hiệu đảo chiều trên H4 tức là một cây nến đảo chiều có thể là một cây pin 3 hoặc là một cặp nến đảo chiều đó. tín hiệu đảo chiều thì lúc đó chúng ta mới canh mua lên về ngắn hơn thì tuần tới chúng ta sẽ ưu tiên bán bán tại điểm nào thứ nhất chúng ta sẽ ưu tiên cậu vàng phục hồi lên chúng ta sẽ dựa trên cây nến của tuần trước đây cây nến ngày cuối cùng của tuần trước đây đỉnh của nó là 76 như vậy chúng ta sẽ canh bán đây chúng ta nhìn thấy cái support hỗ trợ của nó này sẽ nằm ở vùng 65 70 đấy chân nến mà trước đó nó phá qua tuần vừa qua này đây 6570 chúng ta canh bán tại đây nhé chúng ta canh bán nếu giá phục hồi lên vùng 6570 chúng ta dừng lỗ với giá phá qua 76 tức là có thể là 80 chẳng hạn đó còn mục tiêu chốt lời chúng ta vẫn là nghìn bảy nhá dừng lỗ 10 15 giá mà chốt lời 70 giá thì cũng quá là hợp lý rồi không có gì phải lăn tăn nữa cả ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ để lệnh đó thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái cái kháng cự Đấy, màu đường màu tím mà tôi kẻ đấy cái kênh giảm giá đấy thì lúc đó chúng ta canh trong tuần à, giá sẽ có thể phục hồi trở lại vùng giá 1790 tám, đây là khu vực chúng ta bán tùy theo điểm chạm trong tuần các bạn nhé để chúng ta biết là điểm nào nhưng chắc chắn điểm chạm đó phải dưới mây các bạn bám vào cái bờ mây này cho tôi đấy chúng ta dừng lỗ cái giá vượt qua mây nhá thường là dừng lỗ 10 15 giá thời điểm hiện nay vì giá biến động khá mạnh ngày nó đi hàng 450 giá nên việc chúng ta dừng lỗ 10 15 giá là bình thường không có gì bất ngờ cả đấy xu chính của chúng ta là ưu tiên canh bán nha. còn tuần tới chúng ta sẽ canh mua khi nào đây khi giá test đến cái đường chen này đây chúng ta chờ đợi tín hiệu nhá tùy theo điểm chạm của nó nó có thể test vùng 1670 đến 1680 đấy chúng ta ưu tiên vùng giá 1670 1680 đấy là khu vực để chúng ta canh mua nhá lệnh mua này các bạn hoàn toàn có thể mua lệnh dài đấy còn lệnh dài thế nào bạn nào học tôi biết rồi còn bạn nào không học thì tôi cũng không nói lại vì tôi nói nhiều lần rồi còn các bạn lệnh ngắn nếu các bạn mua lệnh ngắn thì các bạn chờ một cây uh, nến đảo chiều ít nhất là trên H1 hoặc H4 thế thôi còn quan điểm tôi quý một này là quý giả vàng giảm giá để cho mua lên nhé sau giai đoạn vàng giảm giá này vàng sẽ tăng rất là mạnh tôi vẫn đánh giá năm nay là một năm tăng rất là mạnh của vàng và hoàn toàn vàng vượt đỉnh 2075 là bình thường Ờ, cán mốc 2002 2003 là bình thường khi áp lực lạm phát tăng lên. Do vậy quý vị hết sức lưu ý nhé, cậu vàng đang về đến cái vùng giá mà chúng ta canh mua. Đấy, nên hết sức lưu ý là hạn chế hạn chế tuyệt đối bán đuổi xuống. Khi cậu vàng quanh 2000 tôi đã nói lúc đấy không phải lúc mua. Nhưng rõ ràng cậu vàng ở vùng giá 16XX thì đấy là, là một vùng giá mua rất là tốt. Mua dài hạn được, ngắn hạn cũng tốt nha. Quý vị lưu ý điều đó đó là về cậu vàng thứ hai là về chỉ số chứng khoán thì tuần qua chỉ số chứng khoán Mỹ có hai phiên cuối tuần giảm điểm khá là mạnh nó cũng lấy đi rất nhiều thành quả của nhiều tuần trước đó nhiều phiên trước đó này. lấy đi thành quả của rất nhiều phiên trước đó đá ra một cây nến tuần khá là xấu rồi cây nến đảo chiều tuy nhiên chen tăng chưa gãy chúng ta phải chờ đợi thêm tín hiệu nhá Đấy, khi nào uh, chỉ số chứng khoán Dow Jones tuần tới nếu đóng cửa dưới 30.000 thì chúng ta chờ khi test lại trên tăng này 30.003 30.004 đấy là điểm bán lý tưởng đấy và lúc đó nó phá qua MA200 còn hiện tại thì chưa nên chúng ta nên chờ đợi thôi với hai cái nến giảm tuần trước thì rất nhiều khả năng là chỉ số Dow Jones sẽ giảm tiếp tục giảm chứ và sẽ phá phá cái kênh tăng giá này chứ nó sẽ không tăng đâu đó về chỉ số chứng khoán Dow Jones đối với chỉ số chứng khoán Nasdaq thì Nasdaq đã phá vỡ kênh tăng giá rồi bạn nhé phá vỡ kênh tăng giá từ cái đáy tháng 3 năm 2020 rồi đấy tuần tới các bạn cũng chỉ ưu tiên Nasdaq là điều chỉnh lên để bán xuống thôi khi Nasdaq test lại chen thì ở đâu đó quanh 132 133 đây là khu vực các bạn có thể bán nhé đối với chỉ số Nasdaq bây giờ thì các bạn có thể dừng lỗ tầm 1% tức là tầm 150 giá đấy còn chốt lời chúng ta chốt lời 500 giá nghìn giá là bình thường đấy quan điểm tôi chỉ số Nasdaq bắt đầu giảm rồi các bạn hiện nay chỉ số Nasdaq đang 12.900 các bạn có thể canh tuần tới nếu đầu tuần ờ, chúng ta biết là gói kích cầu của uh, Mỹ thì 1.900 tỷ đã được hạ viện thông qua và sẽ trình thượng viện trong những tuần tới theo quan điểm cá nhân tôi nhé gói kích cầu này dù được phê duyệt hay không phê duyệt thị trường vẫn xuống nếu được phê duyệt thì tin ra là bán đấy còn nếu không được phê duyệt thì thị trường sẽ xuống mạnh hơn và nhanh hơn thế thôi bởi vì thị trường trước đó đã tăng phản ánh trước cái việc gói kích cầu này sẽ được phê duyệt rồi đối với chỉ số S&P 500 thì chỉ số S&P 500 nó tương tự chỉ số chứng khoán Dow Jones tức là nó chưa phá cái chen tăng này tuy nhiên giá đang ở mấp mé 3.800 ngay cái chen tăng này tức là nó không như Nasdaq là phá qua cũng không như Dow Jones là còn cách xa nó đang mấp mé rồi tuần tới nhiều khả năng nó sẽ phá qua thôi khi chỉ số S&P 500 đóng cửa dưới 3.770 thì lúc đó nó sẽ chính thức là đi xuống nói chung là cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ các bạn ưu tiên canh bán cho tôi còn bán điểm nào thì tùy lựa chọn các bạn thôi mấy hôm trước tôi vẫn nói rồi các bạn có thể lựa chọn tuần trước tôi nói là các bạn có thể lựa chọn bán ở trên và dừng lỗ vượt đỉnh thì nếu bạn nào bán thì là bán được đúng đỉnh rồi còn bạn nào không bán chúng ta lựa chọn an toàn thì giờ gãy chen rồi đấy gãy chen các bạn phải canh bán thôi còn điểm dừng lỗ nếu chúng ta dừng lỗ ngắn quá mà đoán đúng chiều chết dừng lỗ rồi xuống thì cũng phải chịu cái gì nó cũng có giá của nó mà thì cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta ưu tiên canh bán nha các bạn cứ chờ gãy chen thì bán thôi đối với dầu à, dầu thì hiện nay đang khá là khó vùng đỉnh thì cá nhân tôi vẫn đánh giá dầu đang ở vùng đỉnh đấy tuy nhiên ờ, chưa chưa nhìn thấy cái tín hiệu giảm của dầu nếu mà các bạn ờ, muốn bán dầu thì có lẽ là chúng ta chờ đợi thêm tín hiệu thôi nhé vùng đỉnh chắc chắn là các bạn không được mua các bạn chỉ canh bán thôi vấn đề là bán tại điểm nào thì ra khá khó đối với ờ, các cặp ờ, tiền tệ thì cặp ờ, u cạc u cạc thì tuần trước nó có một cái tín cặp nến đảo chiều tuy nhiên quan điểm tôi u cạc đang là đào chen vì nó đào chen thì nó đảo chiều cũng chỉ là phục hồi lấy điểm bán thôi do vậy quan điểm tôi u cạc các bạn canh canh bán thôi khi nó test lại chen này thì các bạn bán nhá đấy nếu nó test lại chen về đâu đó 1.28 50 1.28 70 các bạn bán các bạn dừng lỗ tôi là 60 giá còn chúng ta chốt lời 2300 giá chúng ta không canh mua nhé mặc dù đến ngày nó xuất hiện tín hiệu mua đấy nhưng mà nó vẫn hoàn toàn đang nằm trong kênh Dow chen thì chúng ta không ưu tiên canh mua EU EU thì nó khá là mong manh đấy nó vẫn đang đi quanh cái đường chen này đấy, di đi di lại phiên lên phiên xuống cá nhân tôi thì đánh giá là không không chơi cặp EU này vì hiện nay không có tín hiệu rõ ràng AU đã ra cặp nến đảo chiều khá là mạnh và giảm một cây rất là dứt khoát tuần trước nhiều khả năng AU sẽ đi xuống do vậy các bạn ưu tiên là AU chúng ta tuần tới ưu tiên bán xuống thôi nhá chúng ta chờ AU phục hồi kỹ thuật trở lại thì chúng ta bán phục hồi trở lại đâu đây thông thường thì giá sẽ phục hồi trở lại 50% cây nến giảm cây nến tuần trước như vậy chúng ta sẽ canh AU trở lại vùng giá 0.78 40 7850 nhá còn bạn nào có thể tham gia bán sớm thì bán 0.78 40 50 đây là khu vực chúng ta bán chúng ta dừng lỗ khi qua fibo 618 0.7890 nhá tức là chỉ dừng lỗ tầm 450 pip thôi còn chốt lời chúng ta cứ 200 pip mà tán Uzi thì thế đi lên đang càng ngày càng mạnh thế nó đã khá rõ rồi đấy tuần trước như tôi nói là chúng ta vẫn canh điều chỉnh xuống chúng ta mua tuần trước thì Uji về điều chỉnh sát về khu vực chúng ta mua là quanh 1.105 lên 106.5 tuần này thì nhiều khả năng Uji sẽ tiếp tục tăng Uji tăng đấy nhưng có lẽ Uji thì chúng ta không nên giao dịch GU GU tuần trước chúng ta hy vọng điều chỉnh xuống sau tăng thì thực tế nó lại tăng sau cuối tuần là mới điều chỉnh như vậy là chúng ta không vào mua được GU tuy nhiên xét trên biểu đồ tuần thì GU tiến sát lên mốc là 1.4 tôi vẫn nói 1.42 đấy sẽ điều chỉnh ngắn hạn là nó sẽ điều chỉnh là đúng rồi dài hạn nó sẽ vượt qua thôi như vậy GU chúng ta sẽ không canh mua nữa chúng ta chỉ canh bán thôi tuần tới chúng ta sẽ canh bán GU khi test trở lại khu vực này đấy 1.4070 4080 nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi còn chốt lời thì chốt lời uh, đối với GU thì 300 pip bạn nhé GU chúng ta quanh bán nếu nó phục hồi lại quanh Fibo 50% dừng lỗ qua Fibo 618 nhá đối với GG GG thì chắc tương tự GU thôi tuy nhiên nó còn mắc cái là UG tăng nữa do vậy quan điểm tôi GG chúng ta không đánh GN GN thì cũng khá khó khá khó giao dịch theo tôi là bỏ qua GN GAU thì tăng khá là mạnh Tuy nhiên GAU thì lại vẫn đang kẹp kẹp giữa hai cái kênh giá một kênh là downtrend và một kênh hỗ trợ GAU có lẽ chúng ta cũng không giao dịch gì đó là toàn bộ nhận định nói chung theo quan điểm tôi thì cậu vàng đang khá rõ và các cặp chứng khoán Mỹ đang khá rõ chúng ta nên tập trung giao dịch cậu vàng và các cặp chứng khoán Mỹ trong tuần tới đấy là ưu tiên nhá chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công